Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino Thì uh, theo yêu cầu của rất nhiều anh em Có con comment hỏi Tấn là Anh ơi cho em hỏi là bây giờ mà quân vị bát đĩa xanh chín Thì có cách nào để đánh hay không Thì uh, uh, Tấn cũng trả lời cho tất cả anh em cái câu hỏi này Quân vị bát đĩa xanh chín Vẫn có cách nhưng là mình phải sóc cái Chứ không phải là đánh tay em nhé uh, Ví dụ uh, anh em mà đi chơi sóc đĩa anh em mà quân vị bát đĩa xanh chín thì anh em nên lựa chọn là sóc cái còn nếu mà anh em nào là thầy thợ rồi thì à, có thể là dùng cái đồ cảm ứng dính cảm ứng dính ở đây là nói chuyện là chia sẻ cho tất cả anh em là thầy thợ nên dùng còn ví dụ người mới thì nên tập sóc cái trước Đấy, mình cũng chia sẻ luôn ví dụ như là quân vị bát đĩa sinh chín thì mình sóc cái bằng cách nào thì sẽ có hai cách cách thứ nhất là anh em sóc cái bằng cách là anh em đeo một cái nhẫn sóc nhạc này anh em đeo một cái nhẫn sóc nhạc này vào để anh em sóc cái à, cách thứ hai là anh em sóc bằng tay tay không bắt giặc ấy, anh em ạ thì à, thứ nhất là cái nhẫn nhẫn sóc nhạc này cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào thì à, bây giờ tấn cũng chia sẻ qua cho anh em à, quân vị người ta bát đĩa của người ta mình chỉ cần cầm bọc tiền mình cầm đến mình à, đánh tay con một lúc sau đó thì mình cảm thấy xanh chín mình không ăn được thì mình xin sốc cái sau đó thì mình biết được là ở ừ, làng ở đây nó đây hay đánh lẻ thì mình sẽ giữ chẵn ví dụ bây giờ là tứ tử này mình sẽ cầm lên mình sóc xanh chín này đó. mình sẽ giữ cầu sẵn đó. là mình ăn được tiền chẵn thừa đó. đúng không thì nguyên lý hoạt động của cái nhẫn này ờ, chia sẻ tới tất cả anh em thứ nhất là khi chơi cái nhẫn này thì nguyên lý của nó là cái nhẫn nó sẽ tạo ra âm thanh à, cái nhẫn này nó sẽ tạo ra âm thanh sau đó thì à, à, quân vị thì dồn về một góc nó không nhảy Đấy, quân vị thì sẽ dồn về góc này nhẫn nó sẽ tạo âm thanh thì khi chơi thì anh em sẽ để vào cái vành đĩa này sẽ kê lên cái vành đĩa này đó xong sau đó thì anh em rung tay này đấy thì quân vị nó nằm nguyên anh em nghiêng đĩa lên này thì anh em dồn vị mà đấy. đây được gọi là đánh nhẫn đấy. quân vị bát đĩa xanh chín này nhẫn nó tạo ra âm thanh thay cho tiếng quân vị cái nhẫn này độc quyền chỉ có bên Tấn Tuân mới có cho nên là anh em nào có đam mê thì có thể sở hữu cho mình một cái thì có thể liên hệ qua số số online trên màn hình hoặc là đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino Tấn sẽ giảm giá cho tất cả anh em cực kỳ rẻ thôi Nói chung là nhẫn này thì ai đeo cũng được nó có dòng nhẫn chỉ đeo một cái này thôi nhé còn đây là nhẫn cưới của Tấn này anh em chỉ cần đeo một cái nhẫn, nhẫn này là thôi Đấy. ví dụ cách chơi ấy, thì anh em đây đang nhìn thấy chẵn thì đánh giữ chẵn nhìn thấy lẻ thì giữ lẻ ví dụ anh em cầm lên này anh em nhìn cầm lên này anh em chạm nhẫn vào này anh em nghiêng đĩa này anh em sóc nhẹ cái này Đấy. tứ tử của nguyên này này Đấy. một trăm trăm chuẩn cái nhẫn này là hỗ trợ cho anh em là từ hòa cho đến thắng không có thua thứ nhất là quân vị ba đĩa xanh chín nó sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em từ hòa cho đến thắng vì sao vì ờ, mình đang là chẵn đúng không mình sẽ giữ chẵn ván này tôi là cái mà chẵn thừa chẵn thừa 5 triệu không ai đáp đuổi bên chẵn về ăn bên lẻ là mình đã thắng rồi đúng không còn cùng lắm thì mình bồng bềnh cho làng một tí mình ăn một ít là mình vẫn thắng đúng không chẵn này Đấy. ví dụ đang là lẻ ví dụ đang là lẻ thì mình giữ lẻ làng nó đánh chẵn nhiều thì mình giữ lẻ Đấy, mình nghiêng đĩa mình sóc bình thường thôi Đấy, quân vị vẫn kêu vẫn lo con lo con lẻ thừa 5 triệu đấy ai đắt thì là đắt không đắt thì mình đuổi về đấy mình làm cái thì mình sẽ được quyền như thế cho nên là nó hỗ trợ cho tất cả anh em là 100 trăm là chiến thắng bằng cái nhẫn sóc nhạc này đây là cái đồ chơi sóc đĩa mà quân vị bát đĩa xanh chín nó hỗ trợ cho anh em là như thế còn à, à, ví dụ mà anh em nào chơi nhẫn không muốn thì có thể là học đánh bằng tay nghề thì à, giới thiệu tới anh em là đây là à, bộ sóc đĩa gia truyền tức là quân vị bát đĩa xanh chín Đấy, thì bây giờ mình đánh tiện trên không nó gọi là đoàn tiện trên không quân vị bát đĩa xanh chín tất cả anh em nhé mình chỉ cần sóc cái thôi là mình biết bên trong là chẵn hay là lẻ rồi ví dụ như ván này này quân vị bát đĩa xanh chín này chẵn thừa chẵn thừa một tí này đắp này Đấy. đây được gọi là đoàn đánh tiện trên không trôi tất cả các thời thợ à, Tấn cũng đào tạo được cho rất nhiều anh em và cũng à, đi chinh chiến rất nhiều năm rồi ít nhất có 7-8 năm kinh nghiệm rồi cho nên là Tấn muốn chia sẻ tới anh em là đây là cái đòn đảm bảo là trên cái thị trường này không ai biết cho nên là còn ngày xưa người ta chỉ biết đòn ngáp bát thôi ngáp bát thì khi chơi mình sẽ bênh bát lên như này mình bênh bát lên mình ngáp thì hầu như là cái bát nó sẽ bay vào chán cho nên là mình phải đánh cái đòn nào nó kín thì uh, mọi chi tiết anh em có thể đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em